thì ờ, tiếp tục với video clip hôm nay mình à, tiếp tục cập nhật cái thông tin mới nhất về game Gold Farm thì à, như các bạn đã biết á, trong ngày hôm qua và hôm nay tức là chiều ngày 26 cho đến sáng ngày 27 hôm nay à, thì game có thông báo một cái tin cực kỳ quan trọng mà tất cả các anh em khi mà chúng ta chơi game kiếm tiền online đều À, rất là lo lắng à, về tình trạng rút tiền thì à, game đã bảo trì từ hôm qua tức là các bạn ra lệnh rút từ 5 giờ chiều ngày 26 thì cái lệnh này nó đang bị treo và à, chưa được à, thanh toán thì ở game á có một cái thông tin như thế này nè các bạn mình sẽ show lên à, để cải thiện tốc độ nạp và rút tiền của khách hàng Hiện tại hệ thống đang trong thời gian nâng cấp. Sau khi hoàn thành nâng cấp, hệ thống hệ thống những khách hàng nào rút tiền trong trạng thái đang xử lý sẽ được hoàn về bằng vàng trong tài khoản trong thời gian nâng cấp. Các trò chơi vẫn hoạt động bình thường và trò chơi nông trại vẫn thu hoạch bình thường. Việc nâng cấp sẽ không ảnh hưởng tới bất kỳ hoạt động nào của khách hàng. Cảm ơn vì sự tin tưởng của khách hàng, trân trọng xin lỗi vì sự bất tiện này. Tức là như thế này các bạn. À, thì, à, theo như cái thông tin mình biết được là game sẽ tiến hành nâng cấp cái phiên bản mới, thì, à, trong những kỳ video lần trước á, mình có thông tin với bạn là do cái dung lượng RAM khi mà cập nhật quá lớn, à, không tải lên nổi, ảnh hưởng đến tốc độ load cũng như là tốc độ của người chơi, thì, à, đã hoãn cập nhật lại. Thì trong lần này game sẽ tiến hành cập nhật cái phiên bản mới, à, dự kiến là 1 tháng 4. À, sẽ hoàn thành thì à, trong cái thời gian này thì à, việc rút tiền của tất cả anh em được bảo trì game đã bảo trì bắt đầu từ theo như mình biết á thì bảo trì từ hồi 5 giờ ngày 26 cho đến hiện tại bây giờ thời gian bảo trì là 72 giờ tức là 3 ngày à theo như thông tin trên cái nhóm tổng admin thông báo là 72 giờ là 3 ngày các bạn trong thời gian 3 ngày này các bạn rút tiền cái lệnh rút ở trạng thái đang xử lý và không được hoàn thành lý do là đã được bảo trì sau thời gian bảo trì thì những cái lệnh rút đang tiến hành rút thì sẽ được hoàn lại bằng vàng trả về tài khoản cho bạn hết và hiện tại thì mình cũng không biết là cái thời gian bảo trì này có thể sớm hơn hoặc là kéo dài hơn hay không à, nhưng hiện tại thì trên nhóm tổng thì rất là nhiều anh em quan mang về cái um, à, lần bảo trì này tại thời gian bảo trì quá quá dài tức là tới 3 ngày trước đây thì bảo trì khoảng vài tiếng thôi hoặc tầm lắm là cao lắm là 12 giờ nhưng bây giờ là tới 72 giờ là 3 ngày các bạn và có một vài thông tin nữa nè các bạn mình sẽ à, kéo xuống ở phía dưới dự đoán nè mình sẽ cho bạn xem dự đoán hệ thống sẽ nâng cấp xong vào ngày 1 tháng 4 với dung lượng có thể lên đến 500 mê mọi người nên chuẩn bị tốt dung lượng bộ nhớ của điện thoại mình nha tức là trong lần bảo trì này là để chuẩn bị cho update một cái phiên bản mới hoàn toàn à nếu như thật sự à, đúng như là thông tin trên nhóm tổng thì ờ, các bạn sẽ trải nghiệm một con game với một giao diện mới và một cái phiên bản update mới hoàn toàn và dung lượng của nó cực kỳ lớn à, các bạn cũng lưu ý ờ, về vấn đề load mình nghĩ nếu mà update với dung lượng như thế này thì bảo đảm tình trạng mà các bạn điện thoại mà có hình yếu hoặc là tốc độ mạng của bạn yếu thì tốc độ load vào game rất là chậm có thể không load được luôn khi cập nhật ngay từ đầu còn cái vấn đề mà rút tiền mà được bảo trì thì à, rất là nhiều à, suy luận rồi à, đồn đoán khác nhau thì mình cũng không dám khẳng định 100% là con game này nó bảo trì có thể bảo trì luôn hay không và các bạn có thể rút được tiền nữa hay không thì mình không dám khẳng định lần này mình không chắc 100% nha các bạn thông tin ngoài luồng thì có rất là nhiều thông tin khác nhau nhưng mình uh, vẫn có một niềm tin nào đó đối với con game này hy vọng là sau lần bảo trì uh, update một phiên bản mới thì ờ, sẽ giúp cho tất cả anh em kiếm được rất là nhiều uh, nguồn thu từ con game này à, các um, gói đầu tư khác sẽ xuất hiện trong game Run Farm thì mình cũng rất là ngỡ ngàng khi à, cái giao diện đăng nhập vào game nó có một số ờ, thông tin thay đổi cực kỳ quan trọng mà thông tin trên game nó có một cái sự kiện là 5 tỷ Mua cơ hội trúng 150 chỉ vàng, đừng bỏ lỡ, mua ngay! năm tỷ tức là khi các bạn nạp vào với số tiền bao nhiêu thì sẽ được hưởng 2% 3% nhân dân nhưng mà lại nó trùng hợp ngay cái thời gian bảo trì thì cái anh em rất là quan mang thì khả năng đầu tư à, về cái à, event 5 tỷ này nó không khả thi mấy lý do nếu như cái event này nó xuất hiện mà không bảo trì cái à, rút tiền á thì à, nó sẽ rất là thu hút rất là nhiều anh em đầu tư vào à, về nạp tiền nhưng mà nó chung với chỗ bảo trì à, rút tiền thì có khả năng là rất nhiều anh em ngại không dám đầu tư vào hiện tại thì à, có rất là nhiều anh em ra lệnh rút khác hút rất là nhiều chụp ảnh đưa lên rất là nhiều nhưng mà đang trạng thái xử lý không tại vì đã thông báo bảo trì rồi anh em lưu ý là sẽ không anh em rút sẽ không bao giờ tiền về trừ khi có thông báo mới là game đã bảo, bảo trì hoàn tất thì à, trong những ngày trước á, có một cái thông tin là <coughs> bảo trì à, để xử lý một số lỗi còn tồn động lại để tiến hành cập nhật cái phiên bản mới thì mình tính là trong à, hôm nay mình sẽ ra một cái video à, thông tin cho các bạn biết nhưng mà không ngờ nó trùng hợp với một cái sự kiện đó là à, bảo trì à, lệnh rút thì nó cũng mình nói chung mình cũng hơi buồn tí nhưng mà cái thông tin chính thống về game cái nhóm tổng này à, vẫn là hoạt động bình thường cũng chưa có thấy gì biến đổi nhưng mà về cái uh, rút tiền của anh em thì không được uh, xử lý à, tất cả các lệnh rút đều bị treo và các anh em chú ý là tới 3 ngày là nha 72 giờ còn uh, kèm theo một cái sự kiện mà kèm theo bảo trì á, là xin mệnh lớn lao phần thưởng to lớn 5 tỷ nè trong thời gian là từ ngày 27 đến ngày 30 tức là trong trùng với cái thời gian bảo trì luôn á bảo trì à, rút tiền của anh em á à, trang trọng kính mời những người chơi đặt mốc à, tổng tiền nạp dưới đây liên hệ chăm sóc khách hàng để nhận thưởng tức là các bạn nạp 5 triệu đồng thì được 2% tiền nạp 10 triệu đồng thì được 3% 30 triệu thì 5% và 50 triệu thì được 10% thời gian lãnh thưởng là từ 0 giờ 1 phút ngày 31 đến à, 23 giờ 59 phút cùng ngày tức là trong một ngày đó các bạn phải liên hệ nếu như bạn nào có đầu tư trong khoảng thời gian này à, tức là hết thời gian bảo trì thông báo bảo trì thì mình hy vọng là cái game sẽ bảo trì một cái phiên bản mới và à, hoạt động kiếm tiền được trở lại và rút tiền điều đặn của anh em được hoạt động lại bình thường à, không có một sự cố nào thì à, nói chung là rất là nhiều cái thông tin đồn đoán khác nhau ừ, về cái ờ, lần bảo trì này tại vì lần bảo trì này quá lâu và kéo dài tới 3 ngày à, ảnh hưởng rất là nhiều đến uh, đầu tư của tất cả các anh em Lệnh rút hiện tại đã bị treo hết mình đã test rất là nhiều rồi từ tầm từ 3 giờ ngày 26 là các bạn rút là lệnh treo cho đến hiện tại bây giờ hiện tại mình đang làm video đó là ngày 27 rồi là 12 giờ à kèm theo một cái có một vài sự kiện nữa là anh em uh, hiện tại mình đang show cái nhóm tổng lên nha cái thông tin của nhóm tổng thì um, hy vọng mình cũng hy vọng thôi hệ thống sẽ nâng cấp vào ngày 1 tháng 4 thì các bạn sẽ được chứng kiến một cái phiên bản mới thay vì à, các bạn sẽ à, gặp một cái thông báo khác ờ, mình không ờ, mình đây mình không ờ, dám nói cái bi quan nhưng thực tại hiện tại thì game bảo trì 3 ngày là ngoài sức tưởng tượng của tất cả các anh em rồi à, mình hy vọng là ngày 1 tháng 4 các tất cả các anh em chứng kiến một cái phiên bản update mới hoàn toàn và cái hoạt động hút tiền của anh em được trở lại bình thường thì hiện tại thì um, trăm nhúng tẩm quẩn mở uh, uh, chat cho anh em không có phá và các admin hoạt động trên nhóm là vẫn bình thường à, thông tin vẫn truyền đạt cho đến anh em rất là bình thường còn hiện tại chỉ có một điều duy nhất đó là game và là các bạn hoạt động trong game thì diễn ra bình thường các bạn à, đầu tư uh, thu hoạch diễn ra bình thường nhưng có điều rút lệnh rút tiền thì bị treo à, nói tóm lại tất cả anh em không rút được tiền về à, thì hy vọng là sau 3 ngày bảo trì là 72 giờ hoặc là có thể sớm hơn à, các bạn có thể theo dõi trên nhóm tổng thì anh em sẽ tiến hành rút được tiền về mình cũng hy vọng con game này nó sẽ uh, sống lại một lần nữa với cái bản cập nhật mới thì uh, trong cái video này à, mình uh, các em cứ chờ đợi thôi mình cũng chờ đợi như anh em mình nói chung mình chỉ nắm được cái thông tin như thế là ừ, bảo trì lần này thì chủ yếu là để chuẩn bị cho cái bước cập nhật cái phiên bản mới à, với ờ, một cái dung lượng cực kỳ lớn à, tức là đồ họa nó sẽ đồ sộ hơn ừ, game hiện tại thì các bạn cứ chờ đợi đi ha mình cũng đang chờ đợi cái tin từ phiên bản mới này